FPT Complex là trung tâm phần mềm lớn nhất miền Trung, được xây dựng với mục đích phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam. Với quy mô lớn, FPT Complex mang đến nhiều ưu điểm đáng chú ý. Đầu tiên, FPT Complex là nơi tạo ra nhiều công ăn việc làm cho địa phương. Với quy mô lớn và sự phát triển không ngừng, FPT Complex đang trở thành một điểm đến lý tưởng cho các tài năng công nghệ trẻ. Toàn bộ tòa nhà tạo việc làm dự kiến cho 10.000 kỹ sư công nghệ thông tin. Thứ hai, FPT College là nơi quy tụ toàn những người trẻ tài năng, kỹ sư công nghệ thông tin. Đây là một trong những điểm mạnh của FPT College. Các nhân viên tại đây đều được tuyển chọn kỹ càng, đảm bảo đủ năng lực và chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của các dự án công nghệ thông tin lớn. Thứ ba, FPT College được đánh giá là một nơi đông nhưng rất văn minh. Hãy nhìn văn hóa xếp hàng của họ khi đi làm, góp phần tạo nên một môi trường làm việc và sống lý tưởng. Cuối cùng, FPT Complex hứa hẹn đầy sức trẻ và có sức tiêu dùng mạnh mẽ. Với môi trường làm việc đầy sáng tạo và đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, sức tiêu dùng tại đây là rất lớn, tạo nên một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.